Xin chào quý vị và các bạn Tôi là Tuyền Hyundai Trên cung cấp các dòng xe tải Hyundai đông lạnh nhập khẩu cũ đã qua sử dụng à, Quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua xe thì à, hãy à, đăng ký kênh của tôi để cập nhật những dòng xe tải nhập khẩu mới nhất ở à, bãi nhà chúng tôi Hôm nay tôi à, làm video chia sẻ với các bạn chiếc xe tải Hyundai Porter 2 thùng đông lạnh đời 2017 phiên bản máy 133 ờ, mã lực con này phiên bản ờ, thùng cao quý vị các bạn nhé thùng ờ, cao 1m55 dài của nó là 1m 2m7 chiều chiều dài của của thùng Đó. đây tôi sẽ cho quý vị xem nội thất bên trong của xe con này có kính chỉnh điện nhé kính bản này bàn đủ còn gôn này Ờ. Đó. lái vô lăng gật cù bảng uh, điều khiển đồng hồ điện tử uh, chi tiết các thông số con này mới đi được uh, 4 vạn à. đây có cả màn hình màn hình hiển thị màn hình DVD camera tích hợp cảm biến nùi cân bằng điện tử đây là đồng hồ đo nhiệt độ lạnh của thùng cần số 6 tiến một số lùi số lùi là dạng số móc à, camera lùi đấy để đủ hết xe đi rất là êm nhẹ nhàng thao tác cần số nhẹ nhẹ nhàng luôn vô lăng tích hợp Rồi, quý vị các bạn nghe thêm tiếng nổ nó rất là êm ngồi trong xe nổ máy mà không không có tiếng tiếng kêu của động cơ bộ phận uh, cách âm giữa khoang cabin và, và và phần khoang động cơ gần như là hoàn hảo đây tôi sẽ cho quý vị ờ, xem bên trong thùng đông lạnh khóa mọc công tên lửa các bạn thấy, đấy thùng rất đẹp luôn gần như là, là, là mới đây thông dần lạnh dần lạnh của xe toàn bộ nhìn từ bên ngoài xe đẹp long lanh không có gì để chê cả phần uh, nước làm mát nước rửa kính Đấy, mặt ca lăng ca lăng của xe và bây giờ tôi ờ, sẽ cho quý vị các bạn ờ, xem phần ờ, máy của xe động cơ phần động cơ động cơ chạy rất êm ngược là nổ rất là nhẹ tràn máy mới nhiều chưa có vấn đề bây giờ mời quý vị xem thêm chiếc xe tải hoàn toàn mới của của đời 2019 Đó. chiếc xe tải thung lũng Honda Porter 2 thung lửng bản đầy đủ tích hợp vô lăng kính chỉnh điện sấy sấy gương à. đây mà đây là phần ngoại thất của chiếc xe ngoại thất của chiếc xe rất là đẹp luôn đây phần thùng của, của, của thùng lực thùng lực của chiếc xe Đó đời 2019 nhìn cái phần độ bảo vệ đèn trông bóng sáng loáng thùng rất chắc chắn nhìn cái bộ độ của nó trông sáng